Đây là lần đầu tiên mình được à, tham gia công tác chuẩn bị à, Tết ở chùa. Thực sự thì à, những năm trước ở nhà mình được xem những tin tức các Phật tử đưa về chuẩn bị Tết các không khí ở chùa. Tâm của mình ấy, muốn mong ngóng làm sao mà có thể là về chùa ngay và luôn để được cùng hòa với cái không khí chuẩn bị là rất là tưng bừng, náo nhiệt ở đây. Và năm nay là lần đầu tiên được về chùa tham gia vào công tác chuẩn bị Tết thì mình cảm thấy nó rất là háo hức, có cảm giác có một sự uh, chờ đợi là mong ngóng à, Tết đến thật nhanh để là à, du khách à, về chùa là chiêm bái cảnh chùa được hoan hỉ, được vui vẻ. Mình thực sự cảm thấy rất là hạnh phúc. Về, về đây lần thứ mấy? Em về lần đầu tiên hoan hỉ quá chị thì được về là đây là cô quả nhiều lần rồi hôm nay thì là nhiều, thời gian là nhiều nhất vì mỗi lần chỉ được về có à, 3 đến 4 ngày thôi nhưng mà lần này thì xin ở làm là 14 ngày để bó phước. <laughs> thì khi về thì đầu tiên cũng thấy cũng thấy nhớ nhà nhưng mà mấy hôm làm việc thì thấy hoan hỉ quá đây là nó nhớ nhà nó quên hết cả em lúc đầu chỉ xin ba ngày đi ba ngày thôi nhưng mà ở đây thích quá thôi ở lại <laughs> thêm thêm 10 ngày nữa <laughs> tớ thấy không khí chuẩn bị tết ở chùa rất là ờ, nhộn nhịp và các phật tử chùa gặp nhau đây là cũng là một cái ờ, gì đó gọi là hoan hỷ và rất vui được về chùa thời tiết mấy nay thì ờ, là lạnh hơn dạo, dạo trước nó rất lạnh nhưng mà tinh thần mọi người làm rất hoan hỷ khi làm việc nó, nó cơ thể vận động nên nó không thấy lạnh đâu các phật tử khi về chùa mà làm các cái việc phận sự chuẩn bị tết thì trên tinh thần hòa hợp lục hòa làm việc gì thì cũng cùng nhau bàn bạc và cùng nhau thống nhất và cùng nhau làm và trên tinh thần à, hội trì tam bảo anh à, cũng mong muốn là công việc được hoàn thành tốt anh em cảm thấy là những cái lúc mà làm như thế này nó nó có ý nghĩa anh rất là muốn công việc nó được trôi chảy và mọi người về vãn cảnh cũng như là về à, dân hương ấy, sẽ được ngắm những cảnh đẹp ở ừ, chùa Ba Vàng của chúng ta. Đối với các cái tiểu cảnh ở chùa ấy mà được trên sư phụ cùng chư tăng chỉ dạy và được sự hướng dẫn từ cô chủ nhiệm thì à, bạn anh cũng rất là hoan hỉ khi làm các cái tiểu cảnh à, trang trí à, Tết để mong muốn khi du khách ừ, thập phương và nhân dân Phật tử về chùa đều hoan hỉ có cái duyên lành để kết duyên với Tam Bảo.